Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với mẫu vẽ treo Trên nền móng mình đã top lì rồi ha Sử dụng có nét và mình sẽ lấy à, treo màu đen Sau đó mình sẽ vẽ hình xoắn ốc trước để định hình cái phần nụ bông hoa hồng à, Phần hoa hồng này rất là dễ vẽ Chỉ cần các bạn vẽ đều tay và cho nó tròn à, thì nó rất là đẹp cứ cắn ở phía bên ngoài rồi ôm lấy cắn ở phía bên trong cứ lần lượt đi từ từ ra ngoài thì nó sẽ tròn và phần hai bên đầu cắn thì nó sẽ nhọn mỏng và nhọn ha thì trong tất cả các môn vẽ thì vẽ treo còn nét như thế này thì rất là nhanh à, đỡ mất thời gian nhiều hơn thì ở à, trong salon của mình thì cũng nên có mẫu này mẫu kia để cho khách tham khảo thì đây là cái uh, kỹ thuật vẽ mà rất là nhanh mà trong treo thì mình vẫn cần phải sử dụng đèn hơi treo ha mình vẽ xong mình sẽ hơ mình hơ xong mình sẽ top uh, top treo lên một lần có thể sử dụng top treo mà không cần phải chùi nó hơ xong mà nó khô rồi mà nó bóng lên nhưng có loại top treo thì mình sẽ sử dụng lại hơ xong mình sẽ dùng pincer lúc chị treo mình chùa qua đi nó mới khô và bóng ha thì các bạn học sơ qua về các kỹ thuật vẽ treo là các bạn sẽ biết đầu tiên muốn vẽ được treo á mình à, mình vẽ được mình vẽ được treo thì mình phải biết cái kỹ thuật về sơn treo trước nha mình phải biết kỹ thuật về sơn treo nghĩa là cái nền ở phía bên dưới mình phải là nền sơn treo và mình khi mà cái nền này nó lì đi á cái nền móng nó lì đi có nghĩa là mình đã sử dụng top lì của treo rồi thì nó mới lì như thế sử dụng top lì sơn lên xong mình hơ mình hơ xong mình lấy ra thì nó sẽ lì như thế này thì các bạn có thể à, đăng ký vào khóa học và uh, à, online về sơn gheo và vẽ treo của Mona thì những khóa đó hiện tại bây giờ Mona đang sử dụng để tặng cho các bạn chứ không có bán khi các bạn mua dụng cụ Mona thì các bạn cũng mua khá là nhiều rồi à, từ trước giờ rất là nhiều bạn đã sử dụng uh, dụng cụ bên Mona rất là nhiều nên cơ hội này thì ờ, Mona sẽ tặng luôn mấy khóa vẽ online của Mona luôn cho các bạn thì mình có thể học tất cả kỹ thuật uh, nhiều khi Mona vẽ lên như thế này nhưng bạn sẽ không uh, không học được không không vẽ được do là mình chưa có học á nên là mình chưa biết cái kỹ thuật của nó còn video trên youtube thì do thời lượng của nó ngắn nên là mình không thể quay được chi tiết hết từ A đến Z là cách mình lấy sơn sao dụng cụ mình không quay hết ở lên đây được nhưng trong khóa online của Mona thì nó khá là chi tiết và rõ ràng để các bạn nhìn theo bạn học được ha rồi khi các bạn có thắc mắc thì về dụng cụ muốn mua dụng cụ để học và muốn sử dụng những cái dụng cụ mà trên video à, mà đang hướng dẫn các bạn đó thì các bạn nhớ phải để lại comment ở phía bên dưới nha và comment và kèm theo số điện thoại nữa thì Mona mới tư vấn các bạn được hoặc là muốn nhận cái khóa online miễn phí của Mona thì các bạn cũng comment phía bên dưới thì mình có thể sử dụng ờ, nền màu đen thì mình vẽ bông hồng màu trắng hoặc là mình ờ, vẽ bông hồng ờ, màu đỏ hồng hồng nền màu vàng này thì mình sẽ vẽ màu đen còn nét treo này thì kỹ thuật của nó khá là dễ nó chỉ có một nét duy nhất thôi